Dạ vâng, ờ, xin ờ, kính chào toàn thể tất cả anh em trong nghề nhôm kính. Chào mừng ờ, toàn thể tất cả anh em đã theo dõi kênh video máy sản xuất cửa nhôm Factor. Dạ vâng thì ngày hôm nay thì là em sẽ xin giới thiệu với toàn thể tất cả anh em trong nghề nhôm kính một cái sản phẩm máy đột dập nhôm nhập khẩu đa năng thế hệ mới nhất của là tháng 7 năm 2020 của công ty Factor Việt Nam. Dạ vâng thì rất nhiều anh em trong nghề nhôm kính thì hiện tại bây giờ thì cũng dần dần đang bước sang một cái giai đoạn đó là phát triển về hệ nhôm sinh pha Đấy, thì đối với hệ thống sinh pha ấy, thì một số anh em làm nghề nhôm kính thì là chưa có điều kiện có thể là mua máy ép góc thì có thể là đây là cái sản phẩm máy hột dập sẽ giúp đỡ cho anh em có thể là có thể tiết kiệm được là có thể là mình chưa cần nguyên góc có thể mình sử dụng là máy hột dập này để chúng ta có thể là hột dập ke nhảy hoặc có thể là ke vĩ cửu để làm kính nhôm sinh pha thì xin giới thiệu với anh em đây là một cái sản phẩm rất là mới nó sẽ làm cho là ke nhảy cũng như là ke vĩ cửu của cửa mở sinh pha 5 năm và ngoài ra là nó tích hợp cho là hệ cửa nùa của Sinfa năm cửa nùa lại mới cửa nùa ba cây bây giờ và ngoài ra là nó tích hợp đủ cho hệ vát cạnh như PMA, CMA cả cửa đi, cửa sổ rồi cả cửa nùa ngoại thế hệ mới luôn và đây là một trong sản phẩm cải tiến rất là mới của chúng tôi mới về thì tổng hợp là cái con máy này nó là 13 dao bằng hơi đấy có thể là chúng ta làm là chúng ta chỉ cần à, đặt cái bàn đạp ở trên đây thôi đấy là tự động bít tông trên đây là nó sẽ đột xuống để đột vào nhôm và đối sản phẩm này chúng là hàng nhập khẩu thì tất cả hệ thống bít tông ở đây nó đều sử dụng bằng bít tông nhôm hết vì thế là cái chất lượng của nó rất ổn định một số cái dòng hàng rẻ dòng hàng Việt Nam thì sẽ sử dụng nó là bít tông bằng sắt vì thế là cái chất lượng bít tông của nó rất là kém dập nó sẽ không thể nào ổn định lâu dài được và ngoài ra đối với dòng hàng nhập khẩu cao cấp đây thì nó đều có thêm cái hệ thống là cốc lọc không khí đấy thì có thể chúng ta lại được quan sát sâu hơn đây cái hệ thống cốc lọc không khí này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể lọc bỏ được tất cả những cái hơi nước đi đấy để đổ để đảm bảo cho an toàn cho cái piston này nó hoạt động lâu dài những hơi nước này những bụi bẩn này của không khí nó sẽ lọc bỏ hết nó giúp cho hệ thống này nó an toàn hơn và đặc biệt thằng này nó có cái hệ thống là van nó là quá trẻ em bình thường có thể chúng ta làm chúng ta đột như thế này nhưng mà khi chúng ta không làm nữa chúng ta có thể là gạt về đây đấy thì có thể chúng ta đạp bàn đạp đấy nó không có tác dụng nữa nó giúp cho chúng ta có thể là nhà có trẻ nhỏ thì nó sẽ không bị nguy hiểm đấy chúng ta muốn làm thì chúng ta phải gạt chế độ này thôi thì có thể sẽ đột được bình thường luôn và tất cả cái hệ thống máy đây thì là nó đều có những cái van xả đấy giúp cho cái hệ thống là uh, nó giảm âm thanh và ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết của công dụng của cái sản phẩm máy đột sập mới này mà rất nhiều các dòng hàng trên thị trường là không có đủ hết chức năng được thứ nhất giới thiệu với anh em đây là cái cây cánh của cửa đùa PMA đấy một số cái loại đột dập hàng Việt Nam hay một số loại trên thị trường đấy là người ta chưa tích hợp đột cho cái cánh của PMA này vì thế là chúng ta mua về đôi khi là nó sẽ thiếu chức năng đấy chúng ta rất là khó đôi khi có thể là em làm nhôm thì phải có hai ba con đồ thôi thì mới đủ được nhưng mà chúng ta chỉ cần mua một con này thôi nó sẽ đủ hết cho chúng ta làm về cửa nhôm super loại mới và ngoài ra là đủ hết cho chúng ta làm về cửa rùa hệ vắt cạnh cũng như là cửa cũng như hệ nhôm sifa vắt cạnh và thứ nhất là dao đầu tiên đó là dao số 1 đây nó sẽ dùng để đột dập là cho là cánh của là cửa nùa hệ vắt cạnh là PMA Zima đây là dao số 1 đây là cây của là cánh cửa nùa Đấy, đây là cái dao này nó vừa đột cho ke nhở và vừa đột cho ke vĩnh kiểu luôn thì có thể anh em quan sát này thì ví dụ nếu mà chúng ta muốn đột cho cây nhảy thì nó sẽ có hai nỗ đây một nỗ tròn và một nỗ dẹp thì chúng ta muốn ờ, làm cho cây vĩnh kiểu không ấy có thể chúng ta chỉ cần tháo cái nỗ dẹp này ra thôi chúng ta chỉ làm một nỗ tròn này thôi thì có thể sẽ đột được cho cây vĩnh kiểu Đấy, thì ở đây là nó đều có ốc chờ ở đây hết rồi Đấy anh em có thể là chúng ta chỉ cần tháo ra vặn phát là chúng ta có thể nhấc được cái dao dẹp ra thôi Nó rất là tiện lợi cho anh em Đấy dao một đấy thì là nó sẽ dùng để đột dập cho là cánh của cây nùa hệ vắt cạnh TMA dao số 2 đây là sẽ dùng để cho đột dập là ke nhảy cũng như là ke vĩnh cửu cho là cánh cửa sổ mở quay của sinh pha hệ 5 năm dao số 3 đây sẽ dùng để đột dập cho ke nhảy hoặc có thể là ke vĩnh cửu của là cánh cửa đi sinh pha hệ 5 năm dao số 4 đây sẽ dùng cho đột ke nhảy cũng như ke vĩnh cửu của khung bao của hệ Sifa 55 Dao số 5 đây sẽ dùng cho là đột dập cho là cánh của hệ là vắt cạnh như PMA, JMA. Dao số 6 đây, nó là dao là dùng để đột kê vĩnh kiểu đôi của cửa đi sinh pha. Dao số 7 đây sẽ dùng để cho đột dập là ke nhảy cũng như là ke vĩnh kiểu của là khung bao vách kính sinh pha cộng với ke nhảy khung bao của cửa nùa sinh pha 55. Tiếp theo là dao số 8 đây Sẽ dùng là đột dập là ke nhảy khung bao cửa sổ mở quay của Sinfa Và khung bao của hệ vắt cạnh như PMA, GMA Dao số 9 đây, đây là loại dao mới cải tiến Đó là cây ốp móc của là hệ vắt cạnh là 5 năm như PMA, GMA Cây số 10 Đấy, số 10 đây là đột móc cửa nùa Sinfa 5 năm Dao số 11 đây dùng để đột thoát nước của khung bao cửa sổ nùa Sinfa hệ 5 năm dao số 12 đây ạ đây là dao dùng để đột cây nhảy cũng như kem với cửu của là sinh pha nùa 5 năm và cuối cùng là dao số 13 dùng để là đột nỗ bánh xe của cửa nùa sinh pha hệ 5 năm đấy thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho toàn thể là vừa rồi tôi giới thiệu cho toàn thể tất cả anh em là một cái sản phẩm máy đột sập là nhôm sinh pha loại mới thế hệ mới nhất của công ty Factor Việt Nam và ngoài ra thì chúng tôi cũng cung cấp tất cả các loại máy đột dập cho cửa nhôm sinh pha đây đằng sau đây chúng ta đây thì bốn con máy đột dập thủy lực đột khóa của cửa nhôm sinh pha cũng như khóa của hệ vắt cạnh TMA CMA đây là đột bằng thủy lực tất cả hàng chúng tôi là nhập khẩu là nguyên từ thùng gỗ đây về đấy là hàng tất cả cam kết cho anh em nhập khẩu 100% luôn vì thế là chất lượng rất là ổn định và ngoài ra đằng sau đây thì cũng có rất nhiều đột dập mà chúng tôi nhập khẩu về đây nguyên từ thùng gỗ đây có thể anh em ra đằng sau phía sau quan sát à, thì tất cả sản phẩm chúng tôi thì là chuyên bán là dòng hàng nhập khẩu với thế là chất lượng là rất là ổn định lâu dài thì ờ, quý vị anh chị và bạn có nhu cầu xin hãy liên hệ ngay với hotline ở phía bên trên màn hình Đấy, học đến kho của chúng tôi miền Bắc tại là cơ sở tại gần bến xe Yên Nghĩa, Hòa Đông, Hà Nội, chi nhánh miền Nam tại gần công viên Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video.